Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. À, gần đây thì à, diễn biến kinh tế vĩ mô hết sức phức tạp, có những cái à, câu chuyện liên quan đến Covid-19 cũng như là khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, trong cái lần khủng hoảng này có rất nhiều những cái sự diễn ra gọi là không đúng như với quy luật lần trước. Ví dụ như là khủng hoảng xảy ra nhưng mà thị trường chứng khoán vẫn liên tục lập đỉnh ở thị trường chứng khoán Mỹ chẳng hạn. Thì à, trong cái chuỗi series này à, về kinh tế Việt Nam về nền kinh tế thì chúng tôi sẽ trao đổi với quý vị và các bạn sâu hơn về các cái yếu tố của kinh tế vĩ mô cũng như là các cái biến số ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì hôm nay thì ờ, rất là vui mừng thì có anh ờ, Vũ Quang Lưng, ờ, chuyên gia đầu tư của DTP Investment sẽ giới thiệu với chúng ta về GDP và thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì sau đây xin mời anh Lưu trao đổi về cái chủ đề này ạ. Vâng, cảm ơn anh Đại Trần Phục. Hôm nay ờ, tôi rất vui mừng được trao đổi với quý vị nhà đầu tư một chủ đề hết sức là thú vị, đó là GDP của Việt Nam. Dung trao đổi của chúng tôi sẽ bao gồm có 4 phần. Đầu tiên là lý thuyết về GDP, thứ hai là cơ cấu GDP của Việt Nam, thứ ba là tăng trưởng GDP trong thập kỷ tới và cuối cùng là đánh giá những tác động đó đến ờ, thị trường khoán Việt Nam. Về định nghĩa về GDP thì ờ, GDP tổng sản phẩm quốc nội, tổng sản phẩm quốc dân, tên tiếng Anh là Gross Domestic Product viết tắt là GDP. Đây là giá trị thị trường của tất cả những hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một vùng lãnh thổ nhất định trong một thời kỳ nhất định. Thông thường thì người ta hay đánh giá đây là toàn bộ cái sản phẩm hàng hóa của một quốc gia sản xuất ra trong vòng thời gian một năm. Về cách tính thì nó có ba phương pháp để tính GDP, đó là tính GDP theo phương pháp chi tiêu, theo phương pháp thu nhập và theo phương pháp giá trị gia tăng. Thì thông thường thì người ta hay tính GDP theo phương pháp chi tiêu, vì đây là cái phương pháp mà người ta à, dễ tính nhất công thức dính GDP đó là uh, ờ, GDP bằng C cộng Y cộng G cộng với cả xuất khẩu dòng uh, trong đó thì uh, C ở đây đó là những uh, chi tiêu về uh, tiêu dùng uh, của các hộ gia đình uh, Y là chi tiêu về đầu tư của các hộ gia đình và G là chi tiêu của chính phủ uh, cái chi tiêu này đó là những cái chi uh, thường xuyên và chi định kỳ của chính quyền trung ương và địa phương uh, giống như là chi cho giáo dục quốc phòng này hành chính y tế này tòa án này công trình công cộng vân vân và vân vân và cuối cùng đó là à, NX tức là xuất nhập khẩu dòng đây là mức à, chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu của nền kinh tế đây là một cái à, chỉ tiêu để phản ánh cái mối quan hệ kinh tế đối với cả nước ngoài ở mỗi quốc gia à, tính theo GDP tính theo phương pháp chi tiêu uh, GDP tính theo thị, giá thị trường vì chi tiêu thì thông thường chúng ta tính theo giá thị trường với mức độ chính xác của cái cách tính GDP thì có một số những thành phần không được thống kê đó là những thành phần giống như là nền kinh tế ngầm chẳng hạn À, đây là những thành phần mà không đăng ký kinh doanh à, không nộp thuế à, hay là những phần khai báo thuế không trung thực của các hộ kinh doanh của các doanh nghiệp hoặc là hoạt động xuất mật khẩu không chính ngạch giống như là hoạt động buôn lậu chẳng hạn những yếu tố này ở các nước ở những quốc gia càng kém phát triển và càng chi tiêu bằng tiền mặt nhiều trong nền kinh tế thì lại càng khó thống kê chính vì vậy nên là chỉ số GDP ở những quốc gia này càng kém chính xác so với thực tế vâng, tôi có thể trao đổi một chút với anh Lưu thêm về chủ đề này được không ạ? thì ờ, theo anh Lưu thì GDP Việt Nam ờ, thực tế là là cao hơn so với con số ghi nhận ờ, là khoảng 300 gần 300 tỷ đô hay là thấp hơn ạ? À, thực tế thì uh, thưa anh Phục là đến uh, tháng 12 năm 2019 là cuối năm vừa rồi thì tổng cục thống kê vừa điều chỉnh lại cái cách tính GDP của Việt Nam. Theo đó thì GDP của nước ta đã tăng từ hơn 2.200 uh, đô la trên một người bình quân lên hơn lên gần 3.000 đô la trên một người bình quân Ờ, như vậy thì có thể thấy là khi mà chúng ta điều chỉnh chúng ta tính thêm một số những thành phần ờ, mà không được thống kê thì ờ, GDP của Việt Nam đã tăng lên tương đối là, là là là nhiều bởi vì là ở Việt Nam mình là những cái thành phần kinh tế mà đã không được thống kê vẫn chiếm tỷ trọng khá lớn trong nền kinh tế. Vâng, à, nhằm cung cấp cho các quý vị và các bạn thêm một chút về cái yếu tố này thì tôi cũng xin chia sẻ một số nội cái điều tôi biết. ví dụ như trong cái việc xuất nhập khẩu chẳng hạn thì có những cái anh bạn của chúng tôi xuất khẩu hàng sang Trung Quốc hay sang các cái ờ, một số nước khác chẳng hạn thì ờ, họ kê khai ở hải quan giá đâu đó có khoảng 10 ngàn một cân uh, nông sản chẳng hạn nhưng thực tế thì họ xuất khẩu với giá khoảng 20 ngàn và thậm chí còn còn cao hơn thì cái phần đó là cái phần hao hụt trong cái việc tính GP bởi vì GP thì họ sẽ thống kê trên những cái số liệu mà được ghi nhận được thu thập bên cạnh đó thì như anh Lưu cũng nói rất rõ đó là các cái hoạt động ngầm hoạt động ngầm ở đây hiểu là có thể như là buôn lậu hay là rất nhiều các cái thứ khác bên cạnh đó một yếu tố đặc biệt quan trọng đó chính là các cái lĩnh vực kinh doanh không được quy định là ngành nghề thì chắc chắn là không được tính vào GDP rồi thì uh, đó là về định nghĩa về GDP thì uh, sau đây thì xin mời anh Lưu tiếp tục với cái ý nghĩa của GDP ạ. Và tiếp theo thì chúng ta hãy cùng ờ, làm rõ ý nghĩa của cái chỉ số GDP này. Thì thứ nhất, chỉ số GDP đó là thước đo để đánh giá tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Nó thể hiện sự biến động của cái việc sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ của một nền kinh tế theo thời gian. À, khi mà GDP suy giảm thì nó sẽ có tác động rất xấu đến nền kinh tế của quốc gia đó. Nó dẫn đến những hiện tượng như là suy thoái này, lạm phát, thất nghiệp hay là mất giá đồng tiền. Việc uh, đánh giá những cái tác động đến ảnh hưởng uh, của đến cái thay đổi của GDP đến ảnh hưởng của nền kinh tế đó là một cái uh, yêu cầu hết sức là là, là, là cấp bách đối với các nhà điều hành kinh tế hiện nay thì uh, thông qua cái chỉ số uh, ờ, GDP bình quân trên đầu người thì chúng ta cũng, cũng đánh giá được cái mức sống và ờ, chất lượng sống uh, của người dân ở mỗi quốc gia thì uh, uh, có một cái định nghĩa về các nước uh, đã phát triển hay là nước uh, kém phát triển thì thông thường người ta hay uh, lấy theo cái GDP bình quân uh, trên đầu người đó là những nước kém phát triển thì có những uh, có GDP bình quân trên đầu người là dưới uh, 1.000 đô ở những nước mà trong tình trạng ờ, đang phát triển thì có GDP có trên trên đầu người từ 1.000 ờ, đô đến 12.000 ờ, đô và nếu mà GDP bình quân trên đầu người trên 12.000 đô thì đó là nước đang phát triển à là những đó là những nước phát triển thì ở Việt Nam của chúng ta thì đã thoát khỏi bẫy nghèo và trở thành nước có thu nhập trung bình trên 1.000 đô từ năm 2008 và các ờ, số liệu uh, thống kê GDP cho đến cuối năm vừa rồi thì là GDP bình quân trên một người của Việt Nam là uh, gần 3.000 đô la trên một người tức là chúng ta đang ở trong những nước mà có GDP trung bình thấp chúng ta còn kém khoảng 8.000 đô nữa uh, sẽ trở thành những nước mà có GDP bình quân trên đầu người ở những nước có GDP bình quân trên người cao À, về dân số Việt Nam hiện nay thì Việt Nam có hơn 100 triệu dân, đứng thứ 14 trên toàn thế giới và là là nước có dân số đông nhất khu vực Đông Nam Á cái chỉ số GDP bình quân trên đầu người của chúng ta là đứng 122 ờ, trên 200 vùng ờ, quốc gia và vùng lãnh thổ Đấy. như vậy là GDP bình quân trên đầu người của chúng ta có thể nói là rất nhỏ bé và không tác động nhiều cho đến thế giới bởi vì uh, thống kê đến cuối năm vừa rồi thì uh, tổng tài sản của Mỹ là 106.000 tỷ đô la chiếm 30% tổng sản của toàn thế giới trong khi Việt Nam thì chiếm, chiếm khoảng 800 tỷ đô khoảng 0,22% tổng tài sản của thế giới tiếp theo chúng ta hãy đi đến cái phần thứ hai là phần cơ cấu GDP của Việt Nam à, trên đây là trên slide là đây là cái biểu đồ về cái tăng trưởng GDP bình quân uh, trong vòng 10 năm trở lại đây của Việt Nam thì chúng ta có thể thấy là tốc độ tăng trưởng GDP bình quân uh, của Việt Nam trong uh, vòng 10 năm qua uh, là khoảng từ 5 đến 7 phần trăm đây là mức tăng trưởng hàng cao nhất trên thế giới về đóng góp của các thành phần kinh tế thì dựa vào biểu đồ sau thì chúng ta có thể thấy rằng là cái sự đóng góp kinh tế nhà nước ngày càng thấp hơn trong ờ, tổng nền kinh tế ờ, từ năm 2010 đến năm 2008 thì là ờ, đóng góp của khối kinh tế nhà nước giảm từ 33,6% cho còn 27,67% trong đó sự đóng góp của kinh tế tư nhân và đặc biệt là khối kinh tế có cái vốn đầu tư nước ngoài tức là FDI đã tăng tăng trưởng rất mạnh FDI tăng từ 12% lên 20,28% Vâng, thì à, à, dạ, cảm, ơn anh Lưu thì chúng ta có thể trao đổi sâu hơn thêm một chút về phần cơ cấu đóng góp TP được không ạ? Anh có thể quay lại cái slide đó được không ạ? À, như chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ở đây thì kinh tế nhà nước đang dần à, giảm cái tỷ trọng đóng góp vào GDP của Việt Nam nhiều hơn. À, thay thế bằng cái điều đó chính là cái khối đầu tư FDI nước ngoài cũng đang ngày càng gia tăng mạnh hơn. Chính vì thế cho nên giúp cho Việt Nam xuất nhập khẩu uh, những năm vừa qua là hàng đầu thế giới tỷ lệ xuất nhập khẩu của Việt Nam trên GDP gần 200% cơ tức là đây là một trong nước cao nhất thế giới về cái việc xuất nhập khẩu thì uh, nhìn vào biểu đồ này có thể thấy là uh, đây thực sự là một yếu tố rất là tích cực rất là tích cực bởi vì như chúng ta đã biết cái thành phần kinh tế tư nhân và FDI họ rất là năng động và họ phát triển rất là nhanh mạnh mẽ với cái hiệu quả cao hơn thì uh, chúng tôi cho rằng là đây là một thực sự là một cái cơ cấu rất tốt và rõ ràng rằng là cái đóng góp của kinh tế nhà nước trong tương lai tiếp tục sẽ còn thấp nữa với cái xu hướng này phải không anh Lương? Vâng đúng rồi thưa anh Phục bởi vì là nước ta là bắt đầu là phát triển mạnh mẽ về nền kinh tế tư nhân thực chất là mới cách đây khoảng tầm 20 năm từ sau khi đại hội đảng 10 năm 2006 thì à, mới cho phép là đảng viên làm kinh tế tư nhân không bị giới hạn về quy mô thì lúc đó kể từ lúc đó thì Việt Nam bắt đầu mới mở cửa ký kết các hợp đồng kinh tế các hiệp định kinh tế với cả nước ngoài và thực sự là bắt đầu mới ờ, cất cánh và thập kỷ vừa vâng. qua có thể nói là thập kỷ mà tăng trưởng ờ, kinh tế của Việt Nam là mạnh mẽ nhất và chuyển mình trong tất cả các lĩnh vực. Vâng, rất là tốt ạ, đúng không ạ. Và qua đây nhìn vào đây thì chúng ta có thể thấy là GDP của uh, cái khối ngoại đóng khối đầu tư nước ngoài ấy, họ đóng góp vào kinh tế Việt Nam thì đâu đó cũng khoảng ở hơn 20%. Thì đến 2020 thì chúng tôi cũng cho rằng nó cũng sẽ đóng góp cao hơn thêm một chút, có thể là 21% à, thì à, điều này khi nhìn một cái bức tranh tổng thể này quý vị và các bạn có thể thấy chủ lực kinh tế Việt Nam vẫn là kinh tế tư nhân đúng không rồi là cả nhà nước đó tức là vẫn là ở thành phần trong nước thế do đó là có một số nhận định cho rằng là GDP Việt Nam tăng trưởng toàn bộ là do FDI thì thực sự là cũng chưa phải chính xác lắm đâu ạ bởi vì thành phần kinh tế tư nhân ở trong nước bây giờ cũng rất năng động đúng không ạ và rõ ràng chúng ta nhìn thấy tỷ tỷ trọng kỳ chiếm đây rất lớn hơn nữa cái thành phần kinh tế ngầm ấy mà chưa ờ, được thống kê trong TP thì cũng nằm ở trong kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Thế do đó là chúng ta hãy yên tâm rằng chúng ta có phụ thuộc vào đầu tư nước ngoài một phần nhưng mà không phải hoàn toàn là phụ thuộc đó đâu ạ. Và minh chứng bằng điều đó đó là rất nhiều các doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam sau 10 năm đã lên đến quy mô cả nhiều tỷ đô, đóng góp rất lớn cho GDP. Thì uh, tiếp tục xin mời anh Lưu ạ. Vâng, cảm ơn anh Phục. Thì tiếp tới chúng ta sẽ là tiến tiếp phần thứ ba cái buổi trình bày ngày hôm nay là về tăng trưởng ờ, GDP của Việt Nam, những lợi thế và thách thức trong ờ, thập kỷ sắp tới. Thì dự báo của những các chuyên gia cho rằng thì ờ, GDP Việt Nam trong thập kỷ sắp tới có thể tăng từ 5 đến 7% trong vòng 1 năm. Nhưng mà theo tôi thì có thể con số thực tế thì có thể cao hơn bởi, bởi vì một số những lý do như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ có rất nhiều những cái lợi thế để tăng trưởng GDP. Đầu tiên là về vị trí địa lý thì Việt Nam nằm trong cửa ngõ giao thương của thế giới với đường bờ biển dài, hiệu thuận lợi nhiều càng biển nhưng chúng ta lại ít chịu thiên tai vì vậy nên là cái giao thương hàng hóa và đầu tư diễn ra hết sức mạnh mẽ thứ hai là chúng ta đang ở trong giai đoạn dân số vàng dân số vàng ở đây là số người trong độ tuổi lao động tức là từ 15 đến 60 tuổi đối với nam và từ 15 đến 55 tuổi đối với nữ đang ở trong mức cao nhất trong lịch sử tức là khoảng tầm 70% lực lượng lao động dồi dào đây là một cái yếu tố mạnh mẽ nhất để thúc đẩy tăng trưởng GDP thứ ba là chúng ta là những nước đi sau tức là chúng ta nước ờ, phát triển sau những nước khác trên thế giới thì chúng ta có thể tận dụng được khoa học kỹ thuật và những bài học đi trước của những cái nước đi trước để chúng ta rút ngắn lại cái thời gian tăng trưởng tốc độ tăng trưởng à, kinh nghiệm tăng trưởng vượt trội GDP ở đây chúng ta có học được à, từ những nước à, gần gũi chúng ta ở những châu Á thôi như là Nhật Bản như là Hàn Quốc hay là à, những nước hàng xóm như là Trung Quốc và những nước ASEAN đặc biệt ở đây thì chúng tôi muốn nhấn mạnh tới Trung Quốc vì đây là một nước có cái à, địa chính trị và cái à, nền kinh tế tương đồng với cả Việt Nam. Tuy nhiên à, bên cạnh những thuận lợi như vậy thì Việt Nam sẽ có một số những thách thức trong thập kỷ sắp tới nó sẽ tác động đến tốc độ tăng trưởng GDP. À, đầu tiên à, tôi muốn trình bày đó là cái tăng trưởng GDP của Việt Nam chủ yếu dựa trên tăng trưởng tín dụng. Để so sánh với các nước ASEAN khác thì mặc dù tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp Việt Nam có nhỉnh hơn, tuy nhiên khi mà chúng ta bóc tách ra cái phân tích đúng không thì chúng ta sẽ thấy là các doanh nghiệp Việt Nam sử dụng cái đòn bẩy tài chính cao hơn gấp nhiều lần các nước khác so với cả ba nước uh, ASEAN có cái nền kinh tế mà tương đồng uh, xếp hạng chung với với cả Việt Nam đó là Thái Lan, Philippines và Indonesia thì các nước khác sử dụng đòn bẩy tài chính là 4 lần thì Việt Nam chúng ta sử dụng đòn bẩy tài chính là 6 à, lần à, thống kê của Bloomberg cho đến à, cuối năm vừa rồi. Thứ hai là chúng ta chưa có những thương hiệu mạnh ảnh hưởng kinh tế lớn bởi Trung Quốc. À, hiện nay đầu tư giữa nước ngoài ở Việt Nam thì chưa có bước tiến lớn, chỉ tập trung vào ba tập đoàn đó là Viettel, FPT và PVN Đấy. À, như vậy sẽ dẫn đến một cái nguy cơ là nguy cơ tụt hậu với trào lưu kinh tế Á Châu với những bước chuyển biến gần đây thì có ở Myanmar, Indonesia và Thái Lan à, đó là người ta tập trung vào đầu tư ờ, xuất khẩu phiên bản là à, tương đối nhiều cán cân à, thương mại của chúng ta cán cân à, ngoại thương của chúng ta thì cũng chưa có những hàm ngành nghề có hàm lượng à, công nghệ cao giá trị xuất khẩu lớn à, chúng ta chủ yếu xuất khẩu là khoáng sản và nông lâm thủy sản à, nhập khẩu những cái loại máy móc À, thiết bị có cái giá trị à, cao à, ảnh hưởng kinh tế Trung Quốc thì hiện nay Trung Quốc đang là thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam thực tế thì Trung Quốc còn là thị trường xuất khẩu chính của cả thế giới cơ nhưng không riêng gì Việt Nam cả nên chúng ta bị ảnh hưởng rất lớn bởi điều đó hiện nay thì, địa chính trị thì có cái cuộc chiến thương mại về Mỹ Trung thì sẽ dẫn đến cái hiện tượng là một số các quốc gia có cái thực hành cái chủ nghĩa bảo hộ và hiện nay đang lan rộng trên trên trên toàn cầu thì cái đấy cũng tác động mạnh mẽ đến xuất khẩu của Việt Nam bởi vì thông thường người ta sẽ uh, ưu tiên uh, tiêu dùng nội địa hơn là xuất khẩu và cái ờ, hạn chế xuất khẩu nữa đó là khi mà Mỹ và Trung Quốc có chiến tranh về thương mại thì đặc biệt là người Mỹ sẽ kiểm soát Việt Nam rất chặt chẽ chặt chẽ ở những hình thức tận được lãi suất để tránh tình trạng là một số hàng hóa từ Trung Quốc có thể gian lận COCQ nhằm tránh bị đánh thuế khi mà xuất khẩu vào Mỹ. Cái vấn đề thứ ba đó là Việt Nam sử dụng quá nhiều nợ vay ODA và chưa tốt nghiệp ODA trong khi xu thế phát triển ờ, chúng ta phải sớm tốt nghiệp ODA ờ, và xuất khẩu ODA đến các nước ờ, các nước khác ODA ở đây có nghĩa là là cái ODA thì nó tác dụng đó là giúp bù đắp những cái nguồn vốn thiếu hụt khi mà chúng ta phát triển mạnh về sự cơ bản thậm chí là bù đắp những cái phần ngoại tệ thiếu hụt thì chúng ta phải nhập khẩu nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại từ nước ngoài trong khi cái xuất khẩu cái cái thặng dư xuất khẩu của nước ta chưa được cao trung bình nó khoảng tầm dưới 20 à, tỷ đô một năm khi mà tháng 9 à, tháng 12 năm 2019 vừa rồi thì tổng cục tổng, tổng cục thống kê ờ, công bố lại cái cách tính GDP khiến ờ, trần nợ công giảm khoảng tầm 11% thì hiện nay thì là trần nợ công vẫn nằm trong ngưỡng cho phép ờ, phân đấu đến 2030 tức là dưới 60% GDP thì tôi cho rằng là đây là một cái lợi thế bên cạnh cái thách thức nó cũng là một lợi thế rất lớn vì chúng ta sẽ có thêm cái dữ liệu về tài chính để chúng ta có thể tăng trưởng cái tăng cái nguồn nợ vay của nước ngoài không à, bị chạm cái ờ, trần nợ công thứ tư à, tôi muốn nhắc đến là vấn đề về thu hút fdi đây là một cái vấn đề mà hiện nay đang được ờ, bàn luận rất nhiều ờ, trên các phương tiện thông tin đại chúng thì chúng tôi tôi muốn làm rõ một chút về cái cái cái, cái vấn đề FDI này đối với quý vị đó là khi mà Việt Nam mở cửa luật đầu tư nước ngoài ra đời thì ban đầu các doanh nghiệp Việt Nam góp vốn bằng đất sau đó thì các nhà đầu tư nước ngoài được lựa chọn cái phương pháp đầu tư thì họ thông thường lại họ lựa chọn cái là góp 100% vốn đầu tư nước ngoài họ muốn giảm tải những hạn chế về về vốn này về quản trị này hay là họ muốn giữ những cái bí mật công nghệ của họ Đấy, ví dụ như là uh, Honda thì chúng ta chỉ góp được 20% thôi hiện nay thì tỷ lệ nội địa hóa của Honda là trên 90% à, rồi nhưng mà chỉ có 20% những công ty cung cấp là uh, cung cấp thiết bị là của vốn Việt Nam bởi vì các doanh nghiệp Việt Nam của mình là rất yếu về về vốn và về về về công nghệ khi mà FDI vào Việt Nam mà không có liên kết để với các doanh nghiệp Việt Nam thì các doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta không phát triển được và chúng ta chỉ có làm thuê chúng ta có lợi thế về nhân công giá rẻ chứ không phải là hạ tầng hay là, là công nghiệp phụ trợ theo thống kê cho thấy thì FDI ở những vùng lãnh thổ nói tiếng Trung Quốc hiện nay là đang chiếm phân nửa tại vùng lãnh thổ nói Trung Quốc bao gồm có Trung Quốc nội địa có Hồng Kông này và có Đài Loan chưa kể tới có một số những cái thành phần khác ở những nước như là Myanmar ở những nước Singapore nhưng lại cũng có nguồn vốn từ Trung Quốc như vậy chúng ta có thể thấy là uh, nếu mà sử dụng FDI không tốt thì nó sẽ có gây ra nguy cơ phân hóa nền kinh tế uh, thành hai khu vực là khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài và khu vực uh, doanh nghiệp bản xứ là không thể kết hợp lại thành một thể được uh, công nghệ và trí thức kinh doanh của khu vực FDI không lan tỏa đến toàn bộ nền kinh tế do đó thì uh, chính chính chính sách thu hút FDI nếu mà không không khéo léo và không hiệu quả thì uh, chúng ta sẽ trở thành uh, việc chạy theo số lượng chứ không phải chạy theo chất lượng tuy nhiên là trong tuy nhiên là hiện nay này với cái chiến lược mà Trung Quốc cộng một tức là gần đây có một số Trung Quốc công ty lớn đã bắt đầu chuyển dịch nhà máy sang Việt Nam như là Foxconn chuyển nhà máy từ Bắc Giang uh, Samsung thì chuyển nhà, vừa đóng cửa nhà máy tại Tô Châu và chuyển sang sản xuất tại Việt Nam uh, Panasonic chuyển từ Thái Lan uh, sang Việt Nam thì nó cũng sẽ túc, tiếp tục uh, thúc đẩy cái làn sóng FDI này thì uh, đây là bí quyết mà Trung Quốc uh, trong uh, những năm 1990 đã tăng trưởng GDP một cách vượt bậc Trung Quốc trong những năm đó thì tăng trưởng GDP trung bình khoảng tầm 10% một năm trong vòng gần 20 năm. Đặc ừ. biệt là những cái vùng duyên hải mà những khu vực mà trực tiếp đầu tư của FDI tăng trưởng GDP đến 15% trên một năm. Đây là mức độ tăng trưởng rất cao. Thì Việt Nam có thể là sẽ học hỏi những cái, cái, cái kinh nghiệm đi trước này của Trung Quốc và theo tôi nếu mà Việt Nam học hỏi những kinh nghiệm đi trước này thì Việt Nam sẽ có một cái sự chuyển mình à, rất lớn. Cái thứ ba, cái thứ tư mà tôi muốn nhắc đến ở đây là cái rủi ro về cái nhân khẩu học. Tức là mọi người hay thường nói là có một câu từng nói là trong thị trường người đẻ ra thêm nhưng đất có thể đẻ ra thêm được đâu thế nên là rất nhiều người đầu tư vào bất động sản với cái suy nghĩ rằng là bất động sản sẽ tăng nữa tăng mãi à, thực tế cho thấy là khi mà lạm phát tăng cao thì giá bất động sản và giá các sản phẩm tiêu dùng khác tăng theo thôi à, tuy nhiên có tăng nữa tăng mãi này hay không thì ờ, tôi xin trả lời là không vì theo thống kê của những cái nhà nhân khẩu học thì dân số Việt Nam sẽ đạt đỉnh là 105.000 105 triệu người vào năm 2040 tức là trong vòng 20 năm nữa sau đó sẽ giảm dần và ở Việt Nam hiện nay thì cái cơ cấu dân số của chúng ta đang ở trong năm cuối cùng của giai đoạn dân số vàng từ năm 2020 đến năm 2025 nên là chúng ta có khoảng tối đa khoảng gần 3 năm nữa giai đoạn dân số vàng như tôi đã trình bày trước đó là giai đoạn mà tỷ lệ những người trong độ tuổi lao động chiếm phần đa trong nền kinh tế ở ờ, Việt Nam là khoảng tầm 70% và sau đó thì người ta sẽ già đi và người ta sẽ nghỉ hưu thì người ta sẽ không ờ, có thể tiếp tục ờ, ờ, sản xuất để đóng góp cho nền kinh tế được nữa chính vì vậy nên là vừa rồi các bạn đã thấy là quốc hội đã họp và đã uh, thống nhất uh, sửa luật uh, tăng cái độ tuổi nghỉ hưu uh, đối với nam là 62 tuổi và đối với nữ là 60 tuổi cuối cùng thì chúng tôi muốn nhắc đến vấn đề đó là cái bẫy uh, thu nhập trung bình thấp tức là như các bạn biết là Việt Nam hiện nay đang ở trong cái là, là trong danh sách những nước có GDP bình quân trên đầu người đó là trong những nước mà, mà doanh nghiệp bình quân trên đầu người là trung bình thấp tức là từ 1.000 đến 4.000 ờ, đô la Mỹ trên một người ờ, khi mà chúng ta muốn nhảy lên những nước trung bình cao từ 4.000 ờ, đến 12.000 thì có thể hay không thì theo thống kê của tôi là có thể vì nếu Việt Nam với tăng trưởng hiện nay khoảng tầm 7% trên một năm thì trong vòng 10 năm tới thì chúng ta hoàn toàn có thể đạt được con số là 6.000 đô la Mỹ trên một năm tuy nhiên là con số đó thì chúng ta vẫn còn phải uh, kém uh, kém một nửa so với uh, những nước mà có nền kinh tế phát triển vì vậy nên chúng ta nếu mà muốn trở thành một nước trong có nền kinh tế phát triển trong cái giai đoạn dân số vàng hay là trong giai đoạn mà lực lượng lao động vẫn còn ờ, rất là dồi dào thì chúng ta cũng phải cố gắng rất là nhiều. Vâng thì ờ, cung cấp thêm một chút về cái thông tin anh lưu đưa ra rất giá trị. Anh anh lưu thực sự đưa ra rất là các anh ờ, phân tích đánh giá về vĩ mô rất sâu sắc và giá trị thì tôi cũng chỉ xem bổ sung thêm một chút xíu thôi. Đó là cái vấn đề rủi ro về nhân khẩu học ấy. Thì Việt Nam hiện nay độ tuổi trung bình đâu đó khoảng 33 tuổi thì uh, khi nào mà độ tuổi trung bình của chúng ta đâu đó lên khoảng 39 40 tuổi thì lúc ấy là chúng ta qua đi cái thời kỳ dân số vàng và sẽ rất nguy hiểm. Thì ở Việt Nam thì cái tốc độ già hóa cũng đang rất nhanh. Trong khi đó là bây giờ là cái tỷ lệ sinh ở Việt Nam cũng đang giảm xuống khá là thấp đúng không Các phụ huynh bây giờ thường là chỉ sinh một đến hai con thôi, rất là ít cả cái phụ huynh mà sinh lên đến ba con. Chính vì thế như anh Lưu nói sau một thời gian khoảng độ 5 10 năm nữa thì bắt đầu cái tỷ lệ già hóa nó gia tăng. Trong khi cái lớp trẻ sinh ra thì không nhiều để bù đắp được cái điều đó do đó là cái gánh nặng xã hội sẽ rất lớn đúng không ạ bên cạnh đó là cái tuổi thọ của người dân Việt Nam là đang ngày càng tăng rất là nhanh à, so với cách đây 20 năm thì tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam đâu tăng hơn 10 tuổi cơ thế do đó là cái ờ, cái thời gian làm việc thì vẫn vậy đúng không ạ nhưng mà thời gian hưởng lương hưu có khi tăng gấp đôi đúng không? trước kia thì trung bình của chúng ta có 60 mấy tuổi thôi thì bây giờ trung bình đã 77 đến 80 tuổi một người rồi đó thì đấy là quả thực là một cái áp lực rất lớn cho cái việc tăng trưởng trong tương lai và bên cạnh đó thì cái bẫy thu nhập trung bình như anh lưu trao đổi đó là một cái vấn đề rất nghiêm trọng đối với rất nhiều các nước trên thế giới thực tế cho thấy là không có quá nhiều các nước có thể vượt qua được cái bẫy này cụ thể nhất là ví dụ ở thái lan chẳng hạn thì thái lan uh, là một nước tương đối phát triển đối ở khu vực đông nam á đúng không ạ nhưng mà họ vẫn chưa thoát được cái bẫy thu nhập trung bình được đấy thì việt nam chỉ có thể đẩy mạnh cái việc tự vận động và phát triển uh, mình theo cái hướng công nghệ cao thì chúng tôi cho rằng có thể vượt qua cái bẫy thu nhập trung bình đó là uh, thu nhập bình quân đầu người trên 12.000 đô đúng không ạ? Đó. Xin mời anh Lưu tiếp tục với những nội dung tiếp theo ạ. À, vâng đến uh, cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với cái phần uh, thú vị nhất uh, đó trong buổi trình bày ngày hôm nay đó là cái tác động của cái việc ờ, tăng trưởng GDP đến thị trường chứng khoán trong cái ờ, thập kỷ sắp tới như thế nào. Như vậy là với những cái kiến thức và những cái phân tích mà chúng tôi đã đưa ra ở trên thì chúng tôi hoàn toàn có thể tự tin rằng là ờ, có thể dự đoán được GDP có khả năng tăng trưởng 6 đến 7% trong vòng 10 năm sắp tới. Đây là mức tăng trưởng GDP hàng đầu thế giới. đây là biểu đồ về tương quan so sánh giữa việc tăng trưởng GDP và tăng trưởng của thị trường chứng khoán, tức là của của VN Index thì chúng ta có thể thấy rằng thị trường chứng khoán luôn đi song hành với nền kinh tế thì biểu đồ này thể hiện là thị trường chứng khoán luôn tăng trưởng vượt trội so với cả GDP từ năm 2010 đến năm 2019 thì GDP Việt Nam à, tăng như vậy là tăng đâu đó khoảng tầm 2,5 à, lần trong khi VN Index tăng khoảng tầm 4 à, lần đỉnh cao là năm 2018 thì tăng à, khoảng à, gần 5 lần ngay cả ở Mỹ thì trong thập kỷ vừa qua thì là gì khi mà GDP của Mỹ tăng từ hơn 15.000 tỷ đô la Mỹ đến hơn 20.000 tỷ đô la Mỹ tức là tăng đâu đó khoảng tầm 37% à, và trong khi chỉ số Dow Jones Index tăng khoảng à, gấp 3,5 à, lần. Một trong những cái vấn đề mà được thảo luận rất nhiều những thời gian gần đây đó là bài toán về cái nâng hạng thị trường. Tôi cũng xin trao đổi qua một chút. Tức là, là trên thế giới thì hiện nay đang thị trường tài chính được xếp vào ba nhóm chính. Cao nhất là thị trường phát triển là developed market à, tiếp đến là những thị trường mới nổi là emerging market và thấp nhất là thị trường cận biên ờ, frontier market thì Việt Nam đang ở xếp nhóm thấp nhất trong thị trường cận biên tức là chúng ta à, đang ở những nước mà những nước mà thu hút vốn đầu tư là thấp nhất chính vì vậy nên là cái tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam vẫn còn rất cao có đến 3 tổ chức xếp hạng thị trường uh, trên uh, trên trên thế giới hiện nay đó là MSCI, FTSE, Russell và S&P Dow Jones thì các tổ chức này đánh giá xếp hạng thị trường định kỳ hàng năm mỗi tổ chức thì họ có một cái hệ thống à, tiêu chuẩn à, định giá riêng nhưng đều tập trung vào một số những khía cạnh cơ bản như là à, mức độ phát triển của nền kinh tế này sự ổn định của chính trị này quy mô tính thanh khoản của thị trường này hiệu quả vận hành của thị trường này là khả năng tiếp cận thị trường của những nhà đầu tư nước ngoài hay là khả năng lưu chuyển dòng vốn trong nền kinh tế thì ờ, nguyên tắc họ đặt ra ở đây đó là ờ, nguyên tắc cơ bản khi mà những cái tổ chức này xem xét để đưa ra quyết định nâng hạng hay là hạ bậc một thị trường thì ờ, FTSE họ ghi rất rõ là các quốc gia không nên thay đổi xếp hạng thường xuyên và chỉ khi các tiêu chí đã được thỏa mãn và xác nhận trong một khoảng thời gian à, vì à, nhà đầu tư cần phải được báo trước về cái sự thay đổi này à, trong khi MSCI thì à, cái quyết định nâng bậc thị trường của họ à, rất chắc chắn họ khẳng định rằng là việc thay đổi xếp hạng thị trường khó có thể đảo được tức là họ phải quan sát rất kỹ cái à, thị trường chứng khoán Việt Nam và nền kinh tế của Việt Nam ý là họ chắc chắn là Việt Nam chỉ có thể tăng mà nâng hạng mà không thể nào sụt giảm được thì họ quyết định nâng hạng Vừa rồi thì chúng ta mới ờ, thực thi cái luật ờ, luật chứng khoán mới và trong vòng năm sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước ờ, vừa mới công bố thì chúng ta sẽ có những kẻ tổ rất lớn về mặt công nghệ thay đổi kỹ thuật thay đổi những cái kỹ thuật giao dịch cùng với việc từ năm 2016 chúng ta đã thông qua cái việc tăng xíu nước ngoài lên trên 100% thì thực tế cho thấy rằng và tôi đã quan sát và thấy các nhà đầu tư nước ngoài thì họ sẵn sàng luôn vào sớm hơn nếu họ nhìn thấy cái cái quyết tâm và cái cơ hội thị trường được nâng hạng trong thời gian sắp tới À, ok thì ờ, cái vấn đề này thì ờ, rõ ràng là uh, ờ, GP tăng trưởng mạnh ấy thì cấu thành lên đó là các cái doanh nghiệp thì các doanh nghiệp hiển nhiên là họ sẽ có những cái bước đột phá rất mạnh mẽ thì mới góp phần giúp GDP tăng trưởng như vậy chính vì thế cho nên là thị trường chứng khoán là một cái nơi sẽ được hưởng lợi nếu mà GDP của chúng ta tăng, còn tăng tốt thì theo nhận định của chúng tôi ấy, thì sau cái giai đoạn 10 năm tới tức là dân số vàng đã mất đi các cái điều kiện thuận lợi mất đi giá nhân công rẻ thì cũng mất đi thì khả năng rất cao là sau 10 năm tới Việt Nam sẽ đối mặt với cái gọi là thu bẫy thu nhập trung bình và để vượt qua được điều đó thì thực sự là không hề đơn giản chút nào chính vì thế chúng tôi cho rằng là cái thị trường chứng khoán của mình dựa vào cái DP như vậy sẽ có cái sự tăng trưởng rất mạnh mẽ trong vòng 10 năm tới hoặc là có thể là trong vòng 5 năm tới thôi đó thế do đó đây là một cơ hội rất tốt để chúng ta có thể tận dụng ở trên cái thị trường này thì uh, như anh Lưu có chia sẻ về bài toán nâng hạng thị trường thì chính phủ hiện nay cũng rất là quyết tâm từ cái việc uh, uh, có các cái sản phẩm như là phái sinh này rồi đến nữa có bán khống này t không vân vân và các thứ thì họ đấy là nhằm đến mục tiêu để nâng hạng thị trường khi Việt Nam được nâng hạng thị trường thì các cái dòng vốn nước ngoài sẽ đổ vào rất lớn thì khi đó sẽ là một cái động lực rất tốt cho cái việc tăng trưởng của thị trường chứng khoán ở Việt Nam đó thì đấy là chúng tôi trao đổi thêm một chút về cái sự tương quan giữa cái việc tăng trưởng kinh tế đối với cái thị trường chứng khoán Việt Nam bên cạnh là ngoài lề liên quan đến việc nâng hạng thị, thị trường đúng không ạ sau đây là mời anh à, Lưu tiếp tục về à, vào phần tiếp theo bây giờ thì nền kinh tế của chúng ta có thể khẳng định là chúng ta sẽ tăng trưởng rất mạnh trong thời kỳ sắp tới và cái thị trường chứng khoán cũng tăng trưởng ờ, ở mức ờ, song hành ờ, vậy thì những cái ngành câu hỏi đặt ra ở đây là những cái ngành nào sẽ được hưởng lợi cùng với sự tăng trưởng kinh tế này thì chúng tôi cho rằng sẽ có một số những ngành hưởng lợi như sau thứ nhất là cái xu hướng ờ, số hóa cái nền kinh tế 4.0 đây là cái xu hướng chung của toàn thế giới có doanh nghiệp là FPT ờ, rồi là khi mà thu nhập tăng thì khiến người người người người dân người sẽ tiêu dùng nhiều hơn thì doanh nghiệp bán lẻ nghiệp tiêu dùng phải dư địa để phát triển lớn hơn như là MWG hay là PNJ là khi mà chúng ta uh, thúc đẩy tăng trưởng để ờ, thu hút FDI, FDI để thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế thì những cái ngành phụ trợ là những ngành cung cấp đi theo FDI cũng sẽ tăng theo giống như là ngành uh, điện nước năng lượng thì, uh, điện nước thì gồm có là nước thì gồm có TDM uh, hoặc là nước Bình Dương là VAV và năng lượng thì có RE, PPC hay là những uh, hay là những doanh nghiệp mà cung cấp những cái đất uh, nghiệp để là nhà xưởng như là SIP, như SSL, SSC những doanh nghiệp mà cung cấp dịch vụ logistics ờ, vận chuyển những nhà ờ, PPT hoặc là HAH hoặc là những doanh nghiệp ờ, cảng biển như là à, cảng hàng không như là SCS và Zimanet. Ngoài ra khi mà nền kinh tế tăng trưởng thì ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc thì tăng trưởng xây dựng hạ tầng cũng rất mạnh thì những doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng và những ngành cung cấp vật liệu xây dựng như là HBC như là CTD như là HPG như HT1 sẽ có cái tiềm năng tăng trưởng rất lớn và cuối cùng là khi mà thị trường chứng khoán tăng trưởng thì tôi hoàn toàn tin tưởng vào việc là các công ty chứng khoán uh, hàng đầu của Việt Nam hiện nay như là VND, ssi, như là HCM sẽ có cái sự tăng trưởng ờ, vượt trội về cái ờ, doanh thu và lợi nhuận. Vâng, cảm ơn anh Lưu đã đưa ảnh mà được hưởng lợi từ cái việc phát triển kinh tế rất là mạnh trong tương lai như vậy. Ví dụ như ở ngành số hóa 4.0 thì nhiều người cho rằng là FPT không phải là một doanh nghiệp công nghệ mà họ đơn giản là một doanh nghiệp gia công thì chúng tôi cũng hoàn toàn đồng tình với những cái quan điểm này thôi. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng rõ ràng cái lĩnh vực công nghệ phát triển thì những ngày anh phụ trợ sẽ được uh, hưởng lợi rất là lớn đúng không tôi lấy một ví dụ rất là kinh điển ở nước mỹ chẳng hạn cái thời kỳ uh, những năm 1700 1800 ấy thì khi người ta rộ lên cái phong trào gọi là đi đào vàng đúng không khai thác vàng thì những người được hưởng lợi nhất lại không phải là những ông khai thác vàng mà là những ông cung cấp các dụng cụ và các cái dịch vụ phụ trợ mà thôi đó thì FPT là một trong những cái thằng có lợi thế cạnh tranh và có vị thế cực kỳ mạnh trong cái lĩnh vực gia công phần mềm xuất khẩu phần mềm bên cạnh đó thì fpt cũng đang nỗ lực nỗ lực uh, hết mình trong cái việc là tạo ra các cái sản phẩm công nghệ của riêng mình trước đó thì có sen đỏ đúng không ạ uh, tuy nhiên cái doanh nghiệp này thì cũng không được phát triển mạnh mẽ lắm sau này thì có rất là nhiều các cái uh, hạ tầng về uh, uh, các cái ví dụ như AK1, AK trên vân vân để có cung cấp các cái giải pháp về công nghệ cho các cái doanh nghiệp phát triển thu nhập tăng khiến tiêu dùng tăng cao hơn thì tôi cũng xin nhắc lại một cái uh, cái cái nghiên cứu ở trên thế giới người ta thấy rằng khi GDP đầu bình quân đầu người của một nước nào đó vượt qua 3.000 đô thì lúc ý cái bùng nổ tiêu dùng nó sẽ tăng trưởng gấp nhiều lần so với tăng trưởng thu nhập à, tôi lấy ví dụ như này là định nghĩa là 3.000 đô thì chúng ta đủ các cái nhu cầu thiết yếu cơ bản thì khi đó thu nhập mà tăng 10% lên 3.300 đô thì rõ ràng chúng ta có tiền tối dư là 300 đô đúng không ạ để có thể phục vụ cho những cái tiêu dùng những cái sản phẩm mạnh mẽ hơn nữa nhưng mà nếu thu nhập của chúng ta tăng 50 phần trăm chẳng hạn từ 3.000 đô lên 4 ngàn rưỡi chẳng hạn thì rõ ràng cái tiền dôi dư của chúng ta tăng từ 300 lên 1 ngàn rưỡi được tăng 5 lần Đó. thu nhập có thể tăng 50 phần trăm thôi nhưng mà cái dôi dư để có thể bỏ qua tiêu dùng là tăng gấp 5 lần thì do đó là cái lĩnh vực bán lẻ trong 10 năm tới thực sự là một lĩnh vực cực kỳ phát triển và hấp dẫn đặc biệt ở Việt Nam quý vị và các bạn có thể thấy dân số khoảng 100 triệu người trong khi cái diện tích có 330.000 km vuông thôi thì Việt Nam về diện tích chỉ chỉ bằng 1 phần 30 của Trung Quốc của Hoa Kỳ thôi nhưng mà dân số của chúng ta thì, thì khoảng độ 8% thôi Trung Quốc đúng không diện tích thì bằng 3% ở ờ, hơn 3% nhưng dân số bằng 8% hay là như ở Mỹ chẳng hạn thì dân số của chúng ta uh, bằng tới 30% của Mỹ cơ nhưng diện tích thì cũng chỉ bằng có hơn 3% thì ờ, cái điều này nó chính là cái việc mật độ dân số của chúng ta rất đông do đó là các cái uh, công ty về uh, hàng tiêu dùng công ty bán lẻ sẽ rất thuận lợi để có thể uh, tạo ra lợi nhuận rất tốt đúng không ví dụ như là cùng thì một bán kính một km vuông nếu dân số chúng ta tăng cao gấp 3 đến 5 lần so với các nước khác thì rõ ràng là cái việc các cái doanh nghiệp bán lẻ ở đấy họ sẽ được hưởng lợi rất lớn từ cái điều đó rồi là về cái xu hướng đầu tư FDI e thì anh Lưu cũng đã đưa ra những cái ví dụ rất là tiêu biểu về các cái doanh nghiệp trong lĩnh vực này hay là lĩnh vực về xây dựng thì Cotecon ờ, và Hòa Bình là hai cái doanh nghiệp hàng đầu nhưng chúng ta cũng phải lưu ý một chút là nó cũng có những cái rủi ro riêng của nó đúng không ạ à, nguyên vật liệu xây dựng thì Hòa Phát rõ ràng là một trong những ngành cả trong cái lĩnh vực này với cái vị thế độc quyền gần như độc quyền trong cái lĩnh vực thép rất là khủng khiếp và cái việc mở rộng tăng trưởng vẫn tiếp tục uh, được nới ra cùng với đó chính là cái lợi thế cạnh tranh của Hòa Phát ngày càng được củng cố mạnh mẽ hơn đó hay là như anh Lưu đưa ra một cái rất thú vị đó là cái câu chuyện nâng hạng thị trường câu chuyện tết không đúng không câu chuyện bật khống thì rõ ràng các công ty chứng khoán là những công ty được hưởng lợi thì nhiều người cho rằng với cái xu hướng à, phí không đậm cạnh tranh khốc liệt thì, thì thì các công ty chứng khoán về cơ bản sẽ không được hưởng lợi nhưng chúng tôi không cho là như vậy bởi vì sao quý vị có thể thấy uh, cái tiềm năng của thị trường chứng khoán Việt Nam còn phải tăng trưởng rất mạnh mẽ hiện nay vụ nói thị trường chứng khoán Việt Nam đâu đó mới có hơn 170 tỷ đô thôi tức là nó khoảng độ hơn 50 60 phần trăm so với TP mà thôi trong khi đối một thị trường phát triển thì thường cái vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam nó có thể tương đương với TP ví dụ như ở Mỹ chẳng hạn hay là ngay ở Trung Quốc hay này rất nhiều nước nữa thì cái vốn hóa thị trường chứng khoán nó cần nó sẽ tiến đến mức tiệm cận so với GDP của chúng ta mà rõ ràng GDP chúng ta đang tăng tốc với tốc độ tăng trưởng rất khủng khiếp nhưng lưu dự báo thì trong vòng 10 năm tới hoàn toàn có thể thu nhập bình quân đầu người là à, sáu à, 000 đô đúng không ạ ờ, thì à, hơn 100 triệu dân tức là cái thị trường nó có thể tăng lên đến bằng GDP tương ứng với khoảng hơn 600 tỷ đô thì rõ ràng còn cái dư địa rất lớn thì các công ty chứng khoán thì sẽ là những người được hưởng lợi tuy nhiên nó không phải là một cái ngành dễ để đánh giá bởi vậy cho nên là uh, những cái cổ phiếu chứng khoán này về cơ bản chúng ta sẽ xem các cái câu chuyện ngắn hạn 6 tháng đến một năm thì nó sẽ dễ đoán hơn còn uh, uh, ờ, thị trường chứng khoán hấp dẫn như thế nào chúng ta có thể thấy rõ là cái xu hướng các công ty chứng khoán ở Hàn Quốc đến mua các công ty chứng khoán ở Việt Nam mạnh mẽ đến như thế nào thì nó cũng minh chứng cho uh, cái điều đó thì uh, trên đây là những cái ngành được hưởng lợi từ uh, quý vị và các bạn thực sự có quan tâm thêm những cái uh, vấn đề gì nữa về DP về kinh tế Việt Nam thì quý vị và các bạn có thể trao đổi với chúng tôi thông qua việc comment ở phía dưới clip này bên cạnh đó thì ở những ngày chuỗi tiếp theo thì chúng tôi sẽ trình bày với quý vị rất nhiều các điều thú vị khác về các cái khía cạnh các cái à, nhân tố tác động đến nền kinh tế của chúng ta và xin chào quý vị và các bạn nhé hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cái các clip tiếp theo